Good morning, have a nice day Quý anh chị ơi là Linh đây à, Trong video ngày hôm nay thì Linh à, đang quay cho quý anh chị thấy Đây chính là căn hộ FPT Plaza 2 Tại à, dự án khu đô thị FPT City Đà Nẵng Và hiện tại thì căn chung cư với tổng số 25 tầng Dự kiến sẽ bàn giao vào tháng 3 năm nay Hiện nay thì đang trong quá trình là uh, hoàn thiện rồi ạ Nhìn sang bên cạnh đây chính là chung cư FPT Plaza 1 đã đưa vào hoạt động rồi Chung cư FPT Plaza 1 thì có 15 tầng Và giữa hai căn chung cư chính là quảng trường Hiện nay thì ờ, FPT cũng đang ờ, tiến hành hoàn thiện cái quảng trường giữa hai căn chung cư và khi quảng trường này hoàn thiện thì Linh chắc chắn rằng nó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cư dân khi mà sinh sống tại ờ, khu đô thị FPT. chung cư FPT Plaza 2 thì chủ yếu là có hai phòng ngủ và ba phòng ngủ. Loại ba phòng ngủ thì ờ, ờ, một tầng chỉ có hai căn. Và hiện tại thì có rất là nhiều căn hộ Ồ, giá đang cực kỳ hấp dẫn. Nếu như quý anh chị đang mong muốn mình có một nơi nghỉ dưỡng hoặc là đi vào Đà Nẵng sẽ có một nơi để ở hoặc là sinh sống tại Đà Nẵng thì ờ, mình có thể lựa chọn những kiểu chung cư như thế này. Về mặt pháp lý thì quý anh chị yên tâm là từng à, căn chung cư thì sẽ có sổ hồng cho mình. Và về chất lượng thì à, cũng rất là tốt ạ. Diện tích thì dao động à, từ 72 cho tới 78 mét vuông. Đây như quý anh chị thấy. Và view ở phía trước chính là trục đường huyết mạch của thành phố là đường Võ trí Công là một là trục đường nối từ ờ, bãi tắm Tân Trà lên tới ờ, sân bay của Đà Nẵng ạ. những ờ, căn chung cư như thế này thì sẽ phù hợp cho đối với những cặp vợ chồng trẻ hoặc là đối với những anh chị mà có con cái đang là sinh viên của trường FPT làm việc tại Đà Nẵng. Đây, tại trục này thì ờ, sẽ tới cầu Cổ Cò và ra tới ờ, bãi tắm Tân Trà. À, nếu như quý anh chị nào mà có nhu cầu mình hay đi tắm biển thì Linh nghĩ đây chính là vị trí đắc địa dành cho quý anh chị đấy ạ. Nếu như chị, quý anh chị đang quan tâm tới căn hộ chung cư FPT Plaza 1, FPT Plaza 2 thì có thể liên hệ trực tiếp cho Linh theo số điện thoại 0799 365 118 nếu như quý anh chị có nhu cầu đi xem thực tế thì có thể có thể liên hệ cho Linh. À, Linh sẽ đặt lịch hẹn và mình sẽ tới à, tham quan thực tế căn hộ mẫu luôn ạ. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.